tết là con xuống dưới đây là con thăm bộ các bề trên bộ thăm một các cái cái cái bề trên năm nay cũng có một bề trên mới cũng về đó cả lực năm nay cũng có một bề trên mới cũng về cũng à, theo cha ti về rồi đó con quay cho cha cái người này cái này thầy hoan nè cha cái này thầy hoan ở này thầy thọ đó dạ vâng. ở này là thầy thọ bên nắng quá với cháu thấy không còn đây là cha huỳnh à cho huỳnh với cho với thầy à, dương hiển à, về cùng à, cùng năm hay sao anh thời gian nó gầy nó gần lắm ừ. nghe cho huỳnh còn à, còn đây cha hướng cái này cha hướng cái này cha hướng ừ. rồi về sau rồi chết nhiều à, trẻ giờ sao chết đi nhiều quá Ủa cái chai này là mới mất đây hả? À, cha Cường này đó. Ủa, à, cha Cường này. Đây đây, cha Cường là đây nè. Ủa sao lại bộ đây? À, con cha Cường này là mới đi theo cha Ti rồi cha. Cha Ti mời uh, Tết ờ, kéo ờ, cha Cường về cho nó thích Tức là ngày mới mất đây ở ờ, cha Cường này nè hình như là có người em Hay là không biết cha có nhớ không nhưng cha này cha Cường con nói to cho nhớ là cha Cường á Thì có người em hay người anh Thì lúc đó mới xin xin cha vào một khu á Cha nhớ không Đó có người em hay người anh xin cha vào một khu đó Theo việc cọc Ừ. rồi ngoài đồng thì con nói nó to to đây là chung quanh hết đây để cho thấy là ở đây là con là con con nó cũng tới thăm với mộ cha cái này của bố như nó hư rồi đó hư rồi à hả ừ, thì cắm nhai rồi cắm nhai xong rồi bái à, còn cắm đi còn cắm hết đi bạn ấy bạc cắm mà có, ờ, đây nè con cứ cắm vào đó đi đó cho bà bà bái ở đây ba chụp cái khung cảnh đây đây là những cái khung à, khung cảnh của những à, cái cái cái cái um, cái xứ họ của người ta cái xứ họ cầu bông thôi nha nha thì mình đó là cái khu đó dành cho mình hoa đua hoa tua tủa nhiều lắm ừ. Mình tết người ta đi thăm thăm mộ bà con con con nó thắp nhang mày mày mày thắp này bạn được cho lực đó mày thắp đó ừ. chị biết cha ngọc không dạ có biết hả à. cha ngọc mất biết ông này đúng năm ông này tháng 10 năm 22 à. lẻ hai ông này tháng 10 năm lẻ ba người ta kể người ta bảo là lúc mà chờ ông cha này á, thì ông này ông nói ổng là người giữ nghĩa trang ông nói với mấy bà cố ông bảo không à, <laughs> con giữ nghĩa trang xong thì mới biết là ông cha phùng <laughs> đó tôi nói kể niệm mới nghe chị là buổi tối cũng thèm quá ông xin tôi tiền nếu đi <laughs> mua trái giải tượng á dạ vâng. đồng nghiệp ở sau gặp cha sẽ đi đường cha làm một cái xứ gì không biết nó chạy cùi chạy gì hay là đi ở xa dạ, lắm dạ, thế là cha có cái đồ bơm chân bơm tay đạp chân á gắn vào chiếc xe win á rồi con chụp với cha lát đó con về bên uh, giáo sư Tân Thịnh đó, giáo sư cầu bông á của Dosco mình ở đó con con con về đó con chụp luôn con về đó con quay cho cha xem ở đây cũng là cái giáo sư Tân Thịnh cũng là cái uh, thuộc về Dosco à, mình quản lý ra và sau khi giải phóng xong nhà nước cho chỗ này nó đẹp lắm cha cha con nó nhỏ vậy chứ nó xinh xắn lắm ta thấy hai bên là nó có bờ sông nha hai bên là nó có bờ sông đẹp lắm á đi vào cầu á Chà thấy không Cái cầu rất là xinh À từ cái cầu đó đó Từ ngoài đường quốc lộ á Nó đi vào Từ ngoài quốc lộ á Cha nhìn đó xe đang đi ở ngoài đó quốc lộ Quốc lộ xong rồi đó Nó đi vào cái cầu nhỏ <coughs> Đi vào cầu nhỏ Rồi xong Rồi bắt đầu vào tới giáo sứ này Thì cái giáo sứ này nó là coi như là Nhà nước uh, bù đắp cho mình sau khi đã lấy cái gì đã, đã tiếp thu nhà dòng của mình đó, ờ, cha thấy vậy chứ xinh lắm cha đẹp lắm nên thơ lắm á ừ. người ta lấy của mình nhưng mà người ta cho lại mình cũng quá nhiều mười mấy cái địa điểm như cái xương vậy quá đẹp nhà nước chơi quá đẹp à Anh đưa ra những cái gì á mà mà cha đã hy sinh á thì đâu có mất đâu nước lấy cũng bù đắp lại cho mình cái khác nhưng mà mình cũng vẫn chê bai thì con chẳng hiểu nữa à, đẹp lắm anh ta ừ. đây nè có xinh xắn lắm à cha rộng rộng quá trời đủ phong đủ ốc rộng bằng cái bên à, chợ sĩ của mình chứ đâu ít đâu ừ. bên chợ sĩ gò vấp á đẹp sạch sẽ mặc dù không có cao tầng nhưng mà còn gàng đẹp lắm không không có không có cao tầng mà đẹp lắm mà thuộc của nhà dòng mình đó. đẹp quá trời con quay nhà dòng tí mà. Ừ. Ờ đó anh cha thấy à stereo á ở dòng mình đó không có lầu nhiều nhưng mà đẹp lắm á cả nên thơ lắm đó nha đó. À, một cái sứ đạo nhỏ mà về đây mà làm được đẹp đẹp được cả sinh văn nữa nó rộng hơn là cái ở bên tu sinh của mình nhiều nó rất đẹp nhà nước bồi thường mình này quá đẹp mà nhà nước không bao giờ là nước nói bồi thường lấy là thích trò là trò ôi nó đẹp quá trời cho thấy đẹp quá chứ đẹp quá chắc bằng cái trường kỹ thuật của Moscow mình quá đẹp ghê chăng ha này thủ đức á chứ còn là gò vấp mà chỉ có xây lên thôi chứ còn kiến trúc ở gò vấp nó giống như cha với con cái lúc nào xây kết lên thì có vuông với kè thì ở đây nữa người ta không thích à, xây nhà lầu gì người ta làm cái gì nó nên thơ thì cái này là chắc còn mấy cha có tư tưởng trên thủ đức cha thấy không có nào mà vuông với kè còn nếu mà cha con mình có vào đây có vấp vào có vào đây mà làm thì là có vuông với kè ta xây theo những người này họ xuất thân ở thủ đức ra hoàn đầu óc của họ nên thơ hoàn đầu óc của dược kỹ thuật là chỉ có xây vuông với ke giống như cha vậy <laughs> rồi đẹp không cha phả ta thấy đẹp chứ ờ, đẹp quá trời đẹp ghê cái kiến trúc đó, không tốn bao nhiêu mà đẹp nuôi cá nuôi tiết đẹp lắm ừ. đẹp quá trời cái phun nó đẹp ghê các thầy đang nuôi chó mấy chó tối nó giữ nhà lạ tới nó sủa quá trời lạ tới nó sủa đây đằng, đằng sau lưng á ủa các thầy đang nuôi gì vậy các thầy á, cha đang nuôi nuôi ờ, nuôi chó nuôi gà hả <laughs> nuôi nhiều gà mà ờ, cha à. ở đây đẹp ghê á nên thờ quá ừ. đấy chúng ta thầy đây cũng nuôi chó đẹp quá cha sao lồng quá lồng lẫy là nuôi cá đây này, cha hồ nước đẹp quá cha chẳng ở bên hai Haiti cha không đẹp bằng này đâu hai Haiti con đã thấy rồi cha chỉ có xây dựng thôi còn đầu óc cha với con không thế nào mà mỹ thuật được như này còn đầu óc con với cha là trường kỹ thuật ra không thế nào nó đẹp được chỉ có là xây cất thôi mà làm xây cất thì nó cứ vuông với ke nhà con cũng thế nên thơ lắm là chữ đông rồi ấy đang cho gà ăn với vịt ăn trời cái ghép này làm sao mà nó ra được được được được được được cái cây nó, nó ra bông thầy ghép bây giờ chưa nó có ra được cái bông đẹp, đẹp không nó có ra được cái bông đẹp không nó không ra được ừ nó vậy á nó không ra được kỳ ghê ở nhà làm rồi thôi con chào thầy nha cây gì cũng có hay vậy cây gì cũng có thiếu cây gì ờ, cây này cái gì cũng có là xứ ở dưới anh ở dưới hóc môn đó nha trang nhớ nha xứ ở dưới hóc môn đó tức là bây giờ củ chi đó trồng lan mày mấy em nhỏ nó tới nó chơi khỏi cần học nha kệ nó nó đứa nhỏ nó tới chơi nó đẹp phong cảnh nó đẹp nó chơi là tốt rồi học mệt quá trời ngày xưa mình trai bắt chúng con học mệt quá tại chi nó cứ đẹp như vậy hết chơi rồi ở đâu tới chơi ấy nó chạy xe vào vòng vòng nó chơi còn thấy cái mô hình này nó hay hồi trước học quá trời đó cũng tới ở ờ, xứ xóm đảo ngày, ngày tết đó tụi nó tới tụi nó chơi chứ không phải dạy học rồi. cái mô hình sau này giải phóng cái này cũng hay đó. cái này cũng hay lắm cho thiếu niên nó nhỏ nó tới chơi thành cái thói quen dạ. Xin ờ, uh, podcast tụi nó cứ đi học về đâu á tụi đi học ở đâu á tụi nó về rồi nó chơi anh thấy cái này đó đó là như vậy nó tới nó chơi cái việc gì trong nhà dòng á cái việc gì trong nhà thờ mình đó cái gì nó thấy không đẹp cha nhờ nó làm không phải tốn tiền đầu tư muốn giáo sư để dạy nó học gì hết á con thấy cái này hay á sao con cha bỏ công sức ra quá nhiều rồi mình chào cha